Thưa quý vị và các bạn, thành lập một doanh nghiệp không phải là một điều khó. Tuy nhiên làm thế nào để có thể ờ, để doanh nghiệp ấy phát triển, tạo ra lợi nhuận và mang lại nhiều giá trị hữu ích đối với cộng đồng là một điều vô cùng ờ, khó khăn, không chỉ đối với người trẻ mà còn đối với tất cả những ai đang à, vượt lên trên con đường khởi nghiệp. Tuy nhiên thì vượt qua mọi khó khăn đó, những người trẻ vẫn đang tự khẳng định mình để có thể đứng vững trong môi trường kinh doanh đa dạng. Và trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay hai vị khách mời đặc biệt để cùng chia sẻ với quý vị khán giả về con đường khởi nghiệp thành công của mình. Xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Trans Việt Xin chào quý vị khán giả. Xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Hưng, người xây dựng và phát triển trang web việc làm đảm bảo.com thuộc công ty cổ phần quảng cáo trực tuyến Tôn Bay Media. À, xin chào quý vị khán giả và xin chào chị Phan Quyên. Dạ. Đầu tiên xin được cảm ơn à, hai vị khách mời đã nhận lời mời đến với với công ty từ những ngày đầu thành lập. Hơn ai hết, Nguyễn Tiến Đạt hiểu rất rõ vai trò và trách nhiệm của một nhân viên làm việc trong môi trường du lịch đầy rủi ro và cạnh tranh gay gắt. Phải thực sự tâm huyết, thực sự yêu thích và quyết tâm anh mới có thể trụ vững và từng bước cùng với các đồng nghiệp của mình đưa công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn và từng nghiêm túc và trách nhiệm với công việc, hòa đồng với các đồng nghiệp. Phó giám đốc công ty du lịch Trang Việt, Nguyễn Tiến Đạt luôn được mọi người trong công ty đánh giá cao về tác phong và thái độ làm việc. Đạt là một người rất là có tâm ở trong nghề, à, Ừ, và đặc biệt là đạt có một người có rất là nhiều ý tưởng có những ý tưởng thực sự với chúng tôi nó nhiều khi nó quá là bay bổng những khi đôi khi chúng tôi đánh giá nó khá là viển vông à, tuy nhiên thì à, à khi mà gạn đục khơi trong những ý tưởng của đạt thì đưa nó vào hiện thực dần dần hiện thực hóa lại thì thấy nó rất là hiệu quả và nó nó nó có rất nhiều những cái chương trình mà nó có tác dụng với cộng đồng ví dụ như là trong chương trình du lịch văn minh thì à, lúc đầu chúng tôi cũng phản đối khá là nhiều bởi vì sợ cái ý tưởng đấy ra ngoài thì không được công chúng hưởng ứng. Tuy nhiên thì rất là may với sự hỗ trợ của báo chí cũng như là của cộng đồng thì chương trình đấy đang đang chứng tỏ là ý tưởng đạt rất là thành công mặc dù đầu thì có vẻ nó hơi bị viển vông quá nhiều ý tưởng bay bổng, thậm chí còn được coi là viễn vông. Nhưng bằng cái tâm của mình, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Tram Việt vẫn luôn cố gắng biến những ý tưởng ấy trở thành hiện thực sinh ra và lớn lên ở vùng quê Yên Bình thuộc thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Trương Mỹ. Nguyễn Văn Hưng mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ với nhiều hoài bão và ước mơ. Không chỉ mong muốn được chinh phục những mục tiêu mới mà Hưng còn ấp ủ nhiều dự định với vùng quê của mình. Tự mình thành lập và điều hành một công ty khi vừa tốt nghiệp đại học, Nguyễn Văn Hưng đã tự khẳng định được bản thân với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp khi thu nhập của doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Song quan trọng hơn, anh đã mang lại nhiều cơ hội việc làm hơn cho người lao động. Đồng chí Hưng là một ờ, đoàn viên rất là năng động và đã được tín nhiệm làm bí thư tri đoàn thôn Trung Cao nhiệm kỳ 2016-2017. Trong thời gian hoạt động ờ, các công tác hoạt động thanh niên ở dưới thôn Trung Cao ấy thì đồng chí luôn luôn năng động, nhiệt tình, ủng hộ và tham gia mọi các hoạt động Ờ, phong trào thanh đoàn thanh niên của xã cũng như là tổ chức các hoạt động thanh thanh thiếu nhi ở dưới địa bàn thôn Trung Cao. Và đặc biệt trong cái thời gian vừa qua là đầu năm năm 2016 thì anh Hưng cùng với cả các bạn đoàn viên thanh niên thôn Trung Cao đã thành lập được một đội lân và phục vụ cho công tác của hội làng cũng như là phục vụ ờ, chung cho các hoạt động ờ, vui chơi giải trí cho các em trẻ bé thiếu nhi trên địa bàn thôn. Ờ, và anh Hưng ngoài ra thì anh Hưng cũng à, tham gia rất là nhiều các hoạt động à, cộng đồng khác và trong cái thời gian tham gia hoạt động này anh được à, bà con nhân dân cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên tín nhiệm và bầu vào chức danh đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021. Đầu tiên thì tôi thấy cái ý tưởng của anh Hưng khi mà chia sẻ trao đổi cùng tôi, tôi cảm thấy là cái ý tưởng này nó nó hướng thiện. Đầu tiên là nó hướng thiện sau đấy tôi thấy là nó tốt cho tất cả mọi người chính vì thế chính vì cái cái cái điều hướng thiện đấy cái thứ hai là tôi thấy cái nghị lực và quyết tâm của anh rất là cao độ cho nên là tôi muốn đi theo cùng anh Hưng làm cho đến thời điểm bây giờ trong quá trình lập nghiệp mỗi người tự chọn cho mình một con đường riêng nhưng ở những người trẻ họ có một điểm chung duy nhất đó chính là niềm đam mê, lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình sẽ vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng chắc chắn họ sẽ không lùi bước. Chính sức mạnh tuổi trẻ đã bồi đắp thêm cho những nỗ lực ấy ngày càng tiến gần hơn đến những thành công như ngày hôm nay thì chúng tôi cũng à, biết rằng uh, tất cả những người trẻ nói chung và các anh nói riêng cũng đã có rất là nhiều khó khăn cũng như là cái sự nỗ lực của mình để vượt qua những khó khăn đó. mà chúng ta sẽ dần dần chia sẻ với quý vị khán giả. Tuy nhiên điều tôi muốn biết ngay bây giờ đó là cảm xúc của các anh như thế nào khi mà ngồi trong trường quay và chuẩn bị nói chuyện về con đường khởi nghiệp của mình. Cảm xúc của tôi hiện nay đang rất là hồi hộp, giống như một cậu sinh viên lần trước một cái kỳ thi. À thế ạ. Thế còn anh Hưng thì sao? À, cảm xúc của tôi thì tôi cũng cảm thấy rất là hồi hộp. Tôi cũng rất là à, khách mời khi mà chúng ta ngồi trong trường quay để nói về câu chuyện à, khởi nghiệp của mình. Nhất là khi mà chúng ta lại chưa quen đúng không ạ? Tuy nhiên không sao, khi mà ngồi nói chuyện thì chúng ta sẽ dần dần quen dần và tôi tin là các anh đã tự tin đứng vững trong môi trường kinh doanh thì các anh cũng sẽ à, có thể dễ dàng để chia sẻ với khán giả về con đường khởi nghiệp của mình đúng không ạ? À, có một cái điều mà khi để nói với những người trẻ đó là ở họ luôn luôn có rất nhiều những ý tưởng sáng tạo bởi vì nhờ có ý tưởng sáng tạo thì họ mới có thể nhen nhóm và mới có thể à, cùng với sự quyết tâm của mình làm nên được một điều gì đó tôi muốn hỏi hai vị khách mời là à, cái ý tưởng à, sáng tạo của các anh, ý tưởng để kinh doanh của các anh nhen nhóm từ bao giờ? Ý tưởng à, kinh doanh của bản thân tôi và của công ty của chúng tôi thì cũng từ rất là lâu rồi. À, về kinh doanh du lịch thì à, như tôi là một người rất là yêu thích du lịch và từ hồi bé thì cũng đã được à, bố mẹ cho đi du lịch khắp nơi và tôi cũng mong ước là lớn lên mình sẽ có nhiều cơ hội đi du lịch khắp nơi kể cả trong nước cũng như thế giới và cũng có điều kiện là được đi và tôi rất là mong muốn là được làm cái công việc du lịch để có điều kiện à, đi khắp nơi và quan trọng hơn là lại còn được giúp nhiều người à, đặc biệt là à, người Việt Nam mình có cơ hội là được đi các địa phương rồi là đi khắp nơi trên thế giới để có thể là giao lưu tìm hiểu về những nền văn hóa mới và có nhiều những cái trải nghiệm những cái học hỏi và cái ý tưởng đó là chúng tôi thấy xuất phát nhu cầu của à, Việt Nam mình cũng đang có một nền kinh tế tăng trưởng và rõ ràng là khi người ta đã à, yên tâm về cái ăn cái mặc rồi thì người ta cũng muốn có nhiều cái trải nghiệm hơn à, như là đi du lịch khi mà xây dựng ra cái trang việc làm đảm bảo.com đấy thì một lần là trong rất rất nhiều lần tôi đi ký hợp đồng quảng cáo cho tuyển dụng cho các công ty khác thì đặc biệt ở Hà Nội là có đường Phạm Văn Đồng là rất rất nhiều các công ty mà tôi đến thì là uh, tôi gặp những ứng viên đến đấy để uh, xin lại tiền đặt cọc khi họ đến đấy xin việc thì họ sẽ phải đặt cọc 500 nghìn những cái người lao động phổ thông mà lái xe thường có thể là lên đến 3 triệu hoặc là 5 triệu thì à, bắt đầu lúc đấy tôi mới hiểu rằng là à đây là những công ty này là họ công ty ma họ lừa tiền đặt cọc của các ứng viên có cho công việc nhưng mà họ không thể làm được và họ bị mất tiền đặt cọc tôi uh, bắt đầu với nhen nhóm ra là tôi sẽ xây dựng một cái trang uh, chuyên về về về quảng cáo tuyển dụng là việc làm đảm bảo.com để nhằm cung cấp cho các ứng viên xin việc và đảm bảo là những cái thông tin mà được uh, đăng tải trên đây sẽ được kiểm duyệt chặt chẽ. Có rất nhiều người cho rằng là để có thể thành công thì uh, đặc biệt là với những người khởi mới khởi nghiệp thì chúng ta cần đến rất nhiều những cái sự hỗ trợ uh, và cái sự hỗ trợ này phải đến từ nhiều phía đúng không ạ? Vậy thì với các anh, những cái sự hỗ trợ ban đầu của mình trong cái quá trình khởi nghiệp đầu tiên những cái ngày đầu tiên là như thế nào ạ với cả ngành du lịch của chúng tôi thì à, chúng tôi bị gặp một cái vấn đề khi mà khởi nghiệp đó là làm sao mà cạnh tranh được với cả những công ty lớn đã có uy tín lâu đời và nếu mà chúng tôi mới lên thị trường làm sao mà à, khách hàng có thể dám à, đưa tiền của họ để đăng ký tour của chúng tôi bởi vì họ không nắm được cái gì khi mà họ đăng ký tour thì làm sao họ biết là chúng tôi sẽ tổ chức như thế nào và cái này là cái mà bài toán chúng tôi phải giải thì đầu tiên là chúng tôi phải đi thuyết phục những đối tác à, những à, khách sạn rồi những nhà xe rồi là hãng hàng không để làm sao mà họ tin rằng là chúng tôi có thể làm được mà từ đấy họ phải đưa cho chúng tôi cái mức giá tốt nhất thì tôi mới có thể xây dựng được cái mức giá à, tốt nhất cho khách hàng cái thứ hai là à, chúng tôi cũng phải thuyết phục À, hội đồng quản trị những nhà đầu tư ở trong công ty rằng là cũng sẽ phải chấp nhận một cái giai đoạn ban đầu là giai đoạn khó khăn à, để mà chúng tôi có thể tổ chức những cái đoàn tour thậm chí là lỗ bởi trong thời gian đầu nó sẽ rất là nhiều rủi ro khi mà chúng tôi đã uh, giữ dịch vụ rồi nhưng mà khách thì đã không đăng ký đủ và như vậy có nguy cơ là đoàn sẽ phải bị lỗ nhưng mà chúng tôi vẫn phải quyết định cho đoàn khởi hành và giữ dịch vụ cao để mà khách đấy đi về và họ hài lòng và họ lại lan truyền tiếng tốt của công ty và dần dần như vậy là chúng tôi đã có được một lượng khách hàng uy tín. À, hỗ trợ đầu tiên của tôi thì là tôi có vay được ngân hàng chính sách xã hội được 6 triệu. À, sau đó thì à, tôi vay được à, hai người bạn mới được một triệu nữa và cô dì chú bác chắc đợi khoảng hơn chục triệu gì đấy. Và đấy là cái số tiền đầu tiên mà tôi à, à có để xây dựng cái công ty và việc làm đảm bảo.com. chấm Tôi nghĩ rằng là với một cái doanh nghiệp thì chúng ta cần đến nhiều hơn số vốn để có thể chi trả được rất là nhiều thứ chẳng hạn như là nhân công này, như là mặt bằng này, rồi là các cái chi phí phát sinh hàng tháng. Tuy nhiên thì với 6 triệu thì anh à, đã sử dụng nó như thế nào ạ? À, điều đầu tiên là tôi à, lúc đó là tôi rồi sẽ phải mua tất cả những thứ là đồ dùng lại, đồ cũ. À, bộ máy tính thì à, bộ máy tính mà lồi như thế này à, thì tôi mua là rơi vào khoảng à, 300 nghìn một cái màn màn hình đó thế còn một cái cây nữa thì khoảng 900 à, nghìn khoảng một triệu hai một bộ thôi lúc đấy tôi mua là khoảng 3 à, bộ cho nhân viên làm việc với một bộ có sẵn rồi thế là thành 4 bộ à, thuê à, văn phòng ở à, ngõ 59 Nguyễn Ngọc Vũ Trung Hòa Nhân Chính thì à, nó rơi vào khoảng 2 triệu mốt một tháng à, và đặt cọc 2 triệu rưỡi nữa thế còn à, tiền làm biển quảng cáo nữa thế còn à, tuyển nhân viên đăng tuyển nhân viên thì tôi đăng à, miễn phí trên các trang và sau đó thì cũng được hỗ trợ của à, bạn Trang với bạn Hà là trước đó làm công ty cũ sang để giúp tôi làm đấy là cái số vốn đầu tiên mà mà lúc ấy tôi nghĩ tôi cũng rất là liều bản lĩnh 6 triệu dám mở công ty <laughs> và làm như thế nào để anh có thể duy trì được công ty ạ À, điều đầu tiên thì đúng là, là sau qua quá trình trải nghiệm tôi nghĩ là phải à, tạo ra giá trị cho khách hàng và tạo ra doanh thu để nuôi sống công ty, nuôi sống nhân viên. Và khi đấy thì à, chúng tôi làm à, tất cả các thứ chúng tôi à, chạy quảng cáo Google AdWords cho khách hàng SEO từ khóa thủ công và tạo ra các website à, sau à, sau quá trình đấy thì có có doanh thu rồi à, đến năm 2013 thì bắt đầu chúng tôi chuyển về à, văn phòng thuê khoảng 89 mét vuông ở khu đô thị Sa Là Đông thì thuê ở đó xong rồi Ờ, sau một năm thì tôi thấy là cái công việc của chúng tôi không cần thiết là mình phải ờ, thuê ở ngoài ngoài ngoài nội thành để làm gì cả. Được. Dạ. Tôi chuyển luôn về tại ờ, trụ sở tại nhà riêng tôi là xóm sắn Trung Cao Trung Hòa Trương Mỹ Hà Nội luôn. Và công việc của tôi thì nó chỉ cần đến internet thôi. Khi mất điện tôi thuê tôi mua hẳn một cái máy phát điện và phát điện lên là có mạng, chúng tôi vẫn làm việc bình thường. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái giúp cho các doanh nghiệp phát triển khởi nghiệp trực tuyến không nhất thiết phải thuê văn phòng ở tại nội thành có thể làm ở ngoại ngoại tỉnh và chỉ cần có internet là làm được việc. Như vậy là mất bao lâu thì anh có thể à, hoàn thành được cái à, việc à, ổn định lại công ty của mình? À, rơi vào khoảng 2 năm. 2, năm. năm. Nếu như mà các bạn trẻ hiện tại bây giờ ấy mà gặp được những người vấp ngã như ví dụ như tôi chẳng hạn thì các bạn đấy sẽ được chia sẻ các bạn sẽ rút ngắn khoảng còn khoảng một năm các bạn sẽ ổn định được ờ, trong đây là tôi nói trong trong ngành quảng cáo trực tuyến thôi còn ngành khác tôi không dám nói đấy là là vì là mình đã vấp ngã rồi thì mình mới nghiệm ra nhiều cái bài học ờ, có thể nói là ngoài những cái sự hỗ trợ từ nhiều phía và cái sự ờ, nỗ lực cố gắng của chính bản thân mình và nhiều khi ờ, theo như anh chia sẻ thì đôi khi đó còn là cái sự vấp ngã đúng không ạ vậy sự vấp ngã mà người trẻ hay gặp bây giờ là gì cái điều đầu tiên mà tôi chia sẻ vấp ngã là hầu như là các bạn trẻ À, mới mới đầu xây dựng công ty với ờ, thì thường thường sẽ là xây dựng ờ, hình ảnh và thương hiệu nhiều nhưng không tập trung vào phát triển sản phẩm và dịch vụ thì ờ, theo tôi thì các bạn trẻ bây giờ thì nên là tập trung vào phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình à, tôi đã mất 2 năm 2 năm chạy miên man mà không tập trung vào một thứ thì nên các bạn là nên tập trung vào một sản phẩm hoặc một dịch vụ nào đó và tìm ra cái giải pháp để tạo ra một cái cái cái sản phẩm độc độc độc nhất vô nhị trên thị trường cung cấp cho khách hàng thì như vậy thì à, thứ nhất là có doanh thu thứ hai là tập trung được vào một cái chuyên môn và tôi nhớ mãi một câu của người Nhật đấy tức là uh, hãy tập trung vào làm một thứ và làm tốt nhất từ những việc nhỏ nhất và trước khi xuống ô tô thì người Nhật thường là ngoảnh sang bên phải ngoảnh sang bên trái và nhìn đằng trước nhìn đằng sau tức là luôn luôn kiểm tra à, thường thường các bạn khởi nghiệp thì sẽ là có khi là 3 tháng 6 tháng mới kiểm tra cái doanh thu hoặc là lỗ lãi nhưng mà các bạn nên là làm ngay ra một cái bản phần mềm trên Excel là các bạn nếu mà nhanh thì các bạn chỉ mất một ngày thôi tôi mất hai ngày tạo ra cái bản Excel này là uh, hiện tại bây giờ là doanh số doanh thu thu chi như thế nào là sẽ nhảy tanh tách vào điện thoại của tôi luôn cuối ngày nhân viên uh, kế toán của tôi báo cáo vào là tự động sẽ báo vào điện thoại và như vậy là tôi biết ngay là lỗ lãi như nào nhưng thường thường các bạn khởi nghiệp thì sẽ là tập trung vào xây dựng hình ảnh không chú ý đến doanh thu rồi như thế sẽ không nuôi được nhân viên và công ty sẽ bị chết ngay tức là chúng ta phải có rất là nhiều cái khó khăn thậm đúng chí là cả vấp ngã thậm chí là cả chán nản đúng không ạ đúng có rồi. khi nào các anh chán nản với lại à, con đường mà mình đã chọn không ạ đối với cả ngành du lịch của chúng tôi thì hàng ngày chúng tôi phải gặp rất là nhiều những rủi ro chẳng hạn như là bây giờ mình đã đặt cọc rất là nhiều rồi à, tour đi à, Hàn Quốc đặt phải đến là hàng vài trăm triệu đến cả tỷ nhưng mà bây giờ tự nhiên Hàn Quốc bị dịch MERS và không ai đi cả và chúng tôi có nguy cơ là bị hãng không phải hoặc là những à, được là khách đi du lịch Thái Lan thì lại xảy ra là nổ bom chẳng hạn thì những cái chuyện đấy chúng tôi cũng thường xuyên là chúng tôi phải gặp phải trong quá trình kinh doanh rồi là cái chuyện là rủi ro về mặt à, trong quá trình khách đi cũng có thể là khách đã bị gặp tai nạn hoặc là có những cái sự cố nào đấy và cái quan trọng là chúng tôi sẽ phải à, rất là nhanh và giải quyết à, và rất là nhiều những cái việc như thế lắm khi vào dịp cao điểm ấy thì cũng làm tôi phải nói là đau đầu rất là mệt mỏi luôn nhưng mà sau khi mà mình trong những thời gian đấy mình nghĩ rằng là nếu mà mình mà mà không gắng gượng mà không giải quyết tốt ý, thì hậu quả có thể tồi tệ hơn nhiều <laughs> thành ra cũng phải là ờ, cố gắng à, để mà sáng suốt chỉ đạo mọi người giải quyết những cái vấn đề như vậy và tôi luôn luôn tâm niệm rằng là khi mà mình đối mặt những cái khó khăn những cái rủi ro mà mình giải quyết được ấy, thì mình sẽ càng ngày càng trưởng thành hơn và tôi nghĩ ờ, mình cũng nên suy nghĩ một cách tích cực là chính cái đấy nó làm cho cái thú vị của công việc Vâng. Tôi thì tôi cảm thấy rất là khâm phục anh. Riêng tôi thì đúng là có những lúc mà tôi cũng cảm thấy ờ, nản là những cái lúc mà xây dựng cái trang việc làm đảm bảo.com này ờ, dự án thì xây dựng là lập trình phải mất một năm nhưng bình thường một cái trang web mà để mà họ lập trình ra ấy thì chắc là khoảng một tuần là xong rồi nhưng trang web của tôi rất là khó độ khó cực cao thành ra là phải duy trì với các lập trình và thay đổi liên tục để à, à, phù hợp với cả cái thuật toán SEO từ khóa trên Google và cái mức độ cạnh tranh mà bây giờ nó là cạnh tranh toàn cầu rồi tức là có 2 đến 3 trang web ở à, thế giới đang xâm nhập vào để thị trường tuyển dụng ở Việt Nam thì như vậy là để mà cái tầm SEO từ khóa trên Google thủ công là cực kỳ khó lúc đấy cảm thấy đang như là bị bế tắc ấy những cái lúc mà SEO từ khóa đấy và làm việc với lập trình trong thời gian một năm để để lập ra để xây dựng ra cái trang web này là rất là khó khăn và nản cả nhiều lúc cảm thấy bế tắc nhưng sau cuối cùng thì cũng đã tìm ra à, cũng là phải qua chia sẻ này thì cũng chia sẻ với các bạn trẻ là những lúc gặp khó khăn thì à, cần bình tĩnh lại anh có thể chia sẻ cho à, khán giả truyền hình được biết à, cái quá trình à, phát triển doanh nghiệp của mình được không ạ? À, đầu tiên thì như à, tôi vừa chia sẻ với đầu chương trình là chỉ có ba cái máy tính màn hình lồi thôi. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi à, đã thay toàn bộ laptop cho nhân viên và trang web việc làm đảm bảo của chúng tôi thì hiện tại bây giờ là bình quân một ngày là 10.000 người truy cập và mục tiêu của chúng tôi sau 5 năm nữa thì à, sẽ là cán mốc là khoảng 2 2 đến 30 triệu lượt uh, xin được việc làm trên trang web của chúng tôi và chúng tôi sẽ mở rộng văn phòng tại ở khu vực miền quê để giá thành của chúng tôi sẽ thấp nhất có thể và làm cho cái chi phí quảng cáo của các nhà tuyển dụng ờ, ở mức thấp nhất và họ sẽ tuyển được nhiều người hơn và họ sẽ tham gia và giới thiệu nhiều nhà tuyển dụng cho chúng tôi hơn thay vì là uh, cái chi phí hiện tại bây giờ là khá là cao và nhiều doanh nghiệp là không đủ tiền để để để chi trả cho cái quảng cáo ở trên Google và trong quảng cáo trực tuyến này vì vậy là cái việc mà tuyển dụng lại càng gặp khó khăn những người xin việc thì người ta không thể tiếp cận được đấy là cái mà mà đến bây giờ chúng tôi đang à, đã và đang tôi cũng đã có kêu gọi các nhà đầu tư mạo hiểm và có đợt vừa rồi là có à, quỹ đầu tư mạo hiểm FPT Venture có mời chúng tôi lên để à, à, chia sẻ cái dự án việc làm đảm bảo.com của chúng tôi. Có một câu hỏi cho anh Hưng là nếu Đã. Vâng. bây giờ có một nhà đầu tư mạo hiểm muốn mua đứt doanh nghiệp của anh để cho họ vận hành thì anh có bán hay không? À, điều điều đầu tiên là không bao giờ tôi bán bởi vì đấy là là nó như là máu thịt của mình rồi mình đã sống chết với nó là mình sinh ra mình tại sao mình không làm các cái cái khác mà mình làm cái này để giúp cho những người xin việc làm không bị lừa đảo đấy nếu như người khác làm thì chắc chắn là uh, là vì lợi nhuận và nếu đã vì lợi nhuận thì họ sẽ không vì cộng đồng được rồi khi mà vì cộng đồng họ làm ra giá trị cho cộng đồng rồi thì tự doanh thu sẽ sẽ mang lại cho doanh nghiệp cái điều đấy mà không bao giờ tôi bán kể cả trả không biết bao nhiêu tiền chắc chắn là tôi sẽ không bán Vâng, đó là quan điểm của anh Hưng. Đúng còn anh Đạt thì sao ạ? Đối với công ty du lịch Trăn Việt thì ờ, từ những ngày đầu phát triển đến nay cũng gần 20 năm thì trải qua quá trình phát triển chúng tôi cũng có nhiều giai đoạn là lên xuống và thậm chí có những cái giai đoạn mà làm tour mãi phục vụ nhiều khách nhưng mà lại bị lỗ thế là công ty cũng ờ, có nghĩ đến cái chuyện là thế có nên tiếp tục đầu tư hay không nhưng mà chúng tôi vẫn là quyết tâm bởi vì có một cái mong ước là làm sao mà phục vụ được nhiều khách du lịch có sử dụng được cái chất lượng dịch vụ tốt nhất dạ. với cả mức giá hợp lý nhất và đến nay thì công ty du lịch Trăn Việt đã nằm ở trong top 10 các công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam à, được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Tổng cục Du lịch à, bình chọn và chúng tôi cũng nhiều năm nằm ở trong top 500 các doanh nghiệp mà có mức tăng trưởng nhanh nhất và cũng là doanh nghiệp du lịch hiếm hoi nằm ở trong top 500 này, Fast 500. Ờ, trong cái quá trình khởi nghiệp của mình thì anh ờ, ngoài cái việc tìm ra một cái con đường mà mình yêu thích và theo đuổi nó để có thể mang lại những cái thành công cho mình thì anh có nghĩ tới cái ý nghĩa của công việc của mình đối với xã hội và cái trách nhiệm với cộng đồng không ạ? Đối với cả ngành du lịch thì ờ, cũng là ngành mà liên quan đến rất là nhiều người kể cả về những đối tác cung cấp cũng như là về khách hàng một cái lượng khách của công ty tôi là lên lên cả trăm nghìn người một năm thì cũng rất là lớn thì cái trách nhiệm đầu tiên ấy đó là phải xây dựng được những à, tour tốt với cả mức giá hợp lý và đầu tiên là sẽ phải có cái sự an toàn cho khách trong suốt quá trình đi à, và cho khách được có những cái trải nghiệm tốt nhất và à, cảm giác hài lòng sau chuyến đi còn à, ngoài ra thì công ty của chúng tôi cũng đang rất tích cực tham gia vào những hoạt động xã hội chẳng hạn như là chúng tôi thì cũng đang có chương trình à, văn minh du lịch à, chúng tôi là công ty đầu tiên bản thân tôi là ý tưởng của cá nhân tôi à, chương trình nữa của chúng tôi cũng đang làm đó là chương trình là ngàn máy tính triệu ước mơ và đến nay thì chúng tôi cũng đã xây dựng à, miễn phí phòng máy tính cho bốn trường ở các tỉnh khó khăn như là ở Nghệ An rồi ở Hòa Bình rồi là ở à, Gia Lai à, ở à, Yên Bái vâng. và tôi à, cũng rất là mong muốn là các cái chương trình của Trăn Việt cũng sẽ nhận được sự hưởng ứng của xã hội và đây cũng chính là cái mong muốn của chúng tôi khi mà hoạt động thì không chỉ là việc kinh doanh mà ở đây là phải đóng góp cho xã hội nữa. Có rất nhiều người cho rằng để có thể khởi nghiệp thành công thì ngoài sự nỗ lực, sự cố gắng của cá nhân thì ngoài sự ý tưởng sáng tạo nữa thì người trẻ cần phải có cả bản lĩnh và bản lĩnh ở đây được gọi là sự liều lĩnh ấy. Các anh có nghĩ như thế không ạ? À, xin mời anh Hưng. À, tôi nghĩ là là chắc chắn là phải có. Vâng. Và liều lĩnh này nó không chỉ là nói đâu mà phải hành động. À, hành động đây là là để mà cho những nhân viên mình à, biết được rằng mình mình đang cố gắng ấy, thì mình phải luôn học hỏi, mình phải đọc các cuốn sách về xây dựng doanh nghiệp. À, bản thân tôi đây à, lúc mà năm thứ hai là không không có lợi nhuận thì à, mợ à, thím là có nói rằng là thôi mày làm 2 năm rồi mà mà mà không có lợi nhuận thì mình nghỉ đi. Thì bản thân tôi tôi đã phải cam kết rằng là uh, cháu cháu thề với thím rằng là khi nào cháu chết rồi cháu mới để công ty này bị chết <laughs> rất là thề quyết luôn. tâm tức là quyết tâm như thế thì trong cái quá trình quyết tâm đấy là bắt đầu mình với với, với, liều, nghĩ đúng ra đúng rồi <laughs> nghĩ ra và có một cái điều nữa học được là trong cái liều đấy là phải tính toán theo tôi liều lĩnh đầu tiên là gì là mình phải có mục tiêu liều lĩnh để làm gì chứ không phải là liều lĩnh là để mà chết mình phải có mục tiêu chẳng hạn như là sau vòng 5 năm hoặc là 10 năm mình sẽ trở thành cái gì ở trong kinh à, doanh nghiệp ấy thì người ta bảo là đấy là gọi là uh, vision tức là cái tầm nhìn à, mà mình sẽ phải có những cái ước mơ lớn chứ không phải là những cái ước mơ nhỏ cái thứ hai ấy, là sau khi mà có những cái ước mơ như thế thì mình sẽ phải tất nhiên là phải liều lĩnh thôi nhưng mà liều lĩnh ở đây là phải có một cái sự tính toán chẳng hạn như ở đây là tôi sẽ cần một cái đầu vốn đầu tư bao nhiêu để tôi thực hiện như thế và thậm chí nó sẽ phải có kế hoạch là kế hoạch lỗ lỗ ở đây là lỗ một cách là có chủ ý coi như một cái sự đầu tư chứ không phải là lỗ theo kiểu là bị rủi ro là tôi không lường được thì đấy là anh tính toán kém trong thời gian đầu ấy là mình phải có một cái sự liều lĩnh có một cái ước mơ lớn và một cái sự liều lĩnh có tính toán rất là xin à, chúc mừng à, những cái thành công của các anh à, trong ngày hôm nay và từ cái quá trình khởi nghiệp của mình cũng như là sự vượt qua khó khăn rồi đạt được những thành công như bây giờ thì các anh có những cái lời nhắn nhủ như thế nào đối với các bạn trẻ đang trong quá trình mong muốn được khởi nghiệp giữa cái bối cảnh là cạnh tranh gay gắt như hiện nay? À, tôi có một à, chia sẻ với cả các bạn trẻ muốn khởi nghiệp. Đó là khi các bạn trẻ khởi nghiệp thì tôi cũng biết rất là nhiều trường hợp nhưng mà thường các bạn hay nghĩ đến cái chuyện là đầu tư bao nhiêu và kiếm được tiền bao nhiêu. Nhưng mà theo tôi đấy chưa phải là cái tinh thần của người khởi nghiệp đúng nghĩa. Khởi nghiệp thì theo tôi à, các bạn cần phải à, tìm tìm hiểu những cái nhu cầu của xã hội thậm chí là những nhu cầu mới và những cái nhu cầu à, rất là um, khao khát của xã hội nhưng mà vẫn chưa được ai giải quyết thì mình sẽ tìm ra một cái giải quyết bài toán đó có thể là những cái nhu cầu về tìm hiểu thông tin về là tìm kiếm việc làm rồi là những nhu cầu là muốn đi khám phá những vùng đất mới rất là nhiều nhu cầu mà cần chúng ta giải quyết đưa ra bài toán để mà họ sẽ được sử dụng những sản phẩm tốt hơn với cả chi phí rẻ hơn và dịch vụ thì nhanh hơn chuyên nghiệp hơn các bạn cần phải giải quyết được những cái nhu cầu đấy và khi các bạn giải quyết được tốt những nhu cầu đó thì tự khắc à, khách hàng sẽ tìm đến các bạn và các bạn sẽ có doanh thu và có lợi nhuận. Đấy là cái tôn trị đầu tiên và các bạn cũng nên có những mục tiêu lớn trong tương lai à, và sẽ có những cái kế hoạch cụ thể để thực hiện những mục tiêu đấy và mình cũng sẽ sẽ phải lường đến những cái rủi ro trong quá trình kinh doanh mình có thể gặp phải để khi mà gặp phải thì không nản vâng. đặc biệt trong thời gian đầu nó sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn về vốn về thị trường về khách hàng rồi là về đối tác rất là nhiều thứ mình phải lường được và các bạn cũng cần phải nên là có những cái kế hoạch kinh doanh nó khả thi à, tìm hiểu được đúng cái nhu cầu của thị trường thì lúc đấy à, cái sản phẩm của mình mới có thể là bán và tiêu thụ được. Vâng. À, đồng tình với cả cái chia sẻ của à, anh Đạt. À, tuy nhiên thì à, tôi thì tôi nghĩ là cái à, các cái bạn trẻ mà thường thường mới khởi nghiệp thì sẽ là thiếu kinh nghiệm. À, thì điều đầu tiên tôi muốn nhắn nhủ với các bạn là điều đầu tiên các bạn phải là luôn luôn học hỏi cái nào à, bây giờ học thì nó có nhiều cách học lắm học trên google học qua bạn bè các bạn có thể search trên youtube rất nhiều sách nhưng mà vấn đề là ở đây là các bạn à, à, hôm trước à, ban tôi có nhận được một cuốn sách là những những à, những bông hoa đẹp tức là kể về những tấm gương tiêu biểu của thành phố Hà Nội của thủ đô thì các bạn cũng nên đọc những cuốn sách về về những tấm gương người ta đã thành công và cũng nên là xem những cái bài học thất bại các bạn có thể search trên Google về cái ngành mà các bạn à, Ờ, ờ, các bạn đang làm thì các bạn sẽ gặp phải những doanh nghiệp mà người ta đã thất bại người ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm đấy lại sẽ rút cho các bạn ngắn thời gian để các bạn đỡ vấp ngã và các bạn điều đầu tiên đấy phải luôn học hỏi luôn học hỏi là một cái giá trị mà nếu như lười thì không bao giờ làm được từ đầu đến giờ thì chúng ta cũng đã nói rất nhiều về cái quá trình khởi nghiệp à, từ những ngày đầu những khó khăn, mục tiêu đề ra và cuối cùng chúng ta đạt được mục tiêu như thế nào. Và cũng xin chúc mừng các anh đã đạt được thành công trên con đường khởi nghiệp của mình. À, và qua cái những chia sẻ của các anh thì tôi thấy là các anh là người vô cùng bận rộn đúng không ạ? Và có lẽ là sẽ không không có nhiều thời gian để dành cho những cái thú vui hoặc sở thích khác. À, mặc dù là xây dựng uh, doanh nghiệp thì rất là bận, nhưng mà ở làng quê của tôi thì tôi tham gia là hoạt động của thôn À, dẫn chương trình cho các cháu thiếu nhi trong các à, dịp trung thu rồi lễ hội của làng à, và cũng có múa lân rồi cũng được sự tín nhiệm và cũng được bầu làm bí thư đoàn thanh niên thôn rồi là đợt vừa rồi cũng được bầu làm hội đồng nhân dân của xã nhiều khi cuối tuần tôi đeo một cái máy ảnh đi xe đạp và lang thang ở những phố cổ hoặc là quanh hồ để săn được những cái bức hình về Hà Nội và đôi khi à, cũng à, hơi lạ là tôi còn bắt một cái xích lô và nhiều người thì à, lại tưởng là tôi là khách nước ngoài bởi vì cũng <laughs> hiếm khi người Hà Nội lại đi chơi xích lô và tôi à, thử đóng vai mình là một người nước ngoài để nhìn Hà Nội theo cách của người nước ngoài à, tôi thì cũng có một cái đam mê nữa đó là tôi cũng à, có nhiều cái trải nghiệm thì tôi lại viết báo hợp tác cho một số báo thì à, cái này cũng là cái đam mê từ hồi đi học hồi trước thì tôi cũng đã từng à, lập ra một cái tờ báo à, của lớp và thậm chí còn mang tính là thương mại và đấy cũng là một cái câu <laughs> chuyện khởi nghiệp à, <laughs> có phần là khó khăn nhưng mà chốt lại thì cũng không bị lỗ và bán được à, hơn 500 à, tờ báo vâng. và phải nhờ đến cả cô hiệu phó đứng lên trước trường để mà quảng cáo <laughs> cho cái tờ báo của mình. Qua cuộc nói chuyện từ đầu tới giờ thì à, tôi thấy rằng à, để có thể đạt được thành công thì chúng ta cần phải nỗ lực và phải hết sức cố gắng nữa bên cạnh đó là phải có một chút liều lĩnh để có thể khởi nghiệp đúng không ạ? Vâng, và trước khi nói chuyện với các anh thì tôi luôn nghĩ rằng với những người doanh nhân thì họ luôn luôn bận rộn và hầu như là sẽ không có thời gian cho chính bản thân mình. Nhưng buổi nói chuyện ngày hôm nay thì tôi đã thấy rằng mặc dù bận rộn nhưng các anh vẫn tự dành ra những khoảng thời gian dù ít ỏi để cho bản thân mình vừa có thể thư giãn, vừa có thể à, giúp đỡ cộng đồng xung quanh nhưng từ đó lại có thể tạo ra được à, nhiều giá trị cũng như là à, phát huy những cái sáng kiến mới, những ý tưởng mới giúp cho công việc kinh doanh của mình đúng không ạ? Uh, xin được cảm ơn À, những chia sẻ hết sức là thú vị à, về câu chuyện khởi nghiệp của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam xin được chúc ừ, hai doanh nhân đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay, cũng như là các doanh nhân Việt Nam nói chung, sức khỏe hạnh phúc, ngày càng thành đạt hơn trên con đường sự nghiệp, cũng như là có nhiều hơn những đóng góp đối với cộng đồng xã hội. Chương trình tọa đàm ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình.